Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay miền Bắc trời tiếp tục tạnh giáo có nắng sớm, mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ tăng lên ngưỡng từ 19 đến 22 độ, khu vực Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn. Về đêm toàn vùng vẫn duy trì trạng thái rét đậm trên diện rộng. Dự báo sang tháng 2 do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông mang theo nhiều hơi ẩm từ biển nên miền Bắc sẽ chuyển sang thời tiết nồm ẩm. Cụ thể từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 2, miền Bắc trời nhiều mây có mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng sớm, độ ẩm trong không khí tăng cao. Những ngày này nền nhiệt miền Bắc giao động rất ít. Với miền Trung trong hôm nay, thời tiết miền Trung sẽ chuyển sang trạng thái tạnh giáo và có nắng nhiều hơn. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình trưa chiều có nắng nhẹ, nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tăng lên ngưỡng từ 18 đến 21 độ. Phần từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiều mây, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Còn khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cao hơn ở ngưỡng từ 25 đến 29 độ. Về đêm nền nhiệt ở Trung Bộ cũng khá thấp Dự báo sang những ngày đầu tháng 2 tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An cũng đón mưa xuân với hình thái thời tiết nhiều mây, sáng và đêm có sương mù và mưa phùn. Trời rét vào đêm và sáng sớm, trong khi đó các tỉnh Hà Tĩnh đến Bình Định từ đêm mùng 2 tháng 2 sẽ đón một đợt mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Ở phía Nam trong ngày hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ sáng mây nhiều, trưa chiều trời nắng nhưng không mạnh. Mức nhiệt ngày ở Tây Nguyên cao từ 23 đến 25 độ, còn tại Nam Bộ, nhiệt độ sẽ trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Về đêm, dưới tác động của không khí lạnh sẽ làm cho nền nhiệt thấp nhất ở Tây Nguyên hạ xuống còn từ 13 đến 15 độ. Ở miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ cũng giảm còn từ 18 đến 21 độ. Dự báo cũng từ ngày 1 tháng 2, Nam Bộ và Tây Nguyên có thể đón mưa rông trái mùa, trời có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông đề phòng lốc xét và gió giật mạnh.